các cổ phiếu thì bao giờ nó kết thúc mỗi chu kỳ nó cũng có cái quá trình kết thúc của nó và chúng ta biết rằng là nó có một cái quy luật đó là quy luật lữ nguyên quy luật lữ nguyên hay quy luật chu kỳ nó đều là có sự tương đồng với nhau tức là có lên có xuống có tăng có giảm có trước có sau có trong có ngoài có trên có dưới có đen có trắng thì tất cả mọi thứ cũng tương tự như vậy khi mà cổ phiếu đi lên thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ phải có một cái chu kỳ đi xuống đó là điều rất là bình thường đó là rất là ngẫu nhiên thôi đúng không và chúng ta cần phải phân biệt phải nhận biết được à, chu kỳ nó đang ở đâu để chúng ta có thể đầu tư thành công ở một số các bạn thì cứ mua mua bán bán mà không biết là thị trường đang ở đâu không biết cổ phiếu nó đang ở giai đoạn nào và thậm chí là mua theo uh, cảm tính mua theo mách nước mua theo rất nhiều cái cái cái uh, uh, cảm xúc khác nhau trong đầu tư của mình à, tuy nhiên thì trong cái video này Dũng sẽ chia sẻ với các bạn đó là chu kỳ vậy chu kỳ là gì ạ chu kỳ à, thông thường chúng ta biết rằng là mỗi một cổ phiếu đi lên thì bao giờ nó cũng phải kết thúc sau đó thì nó chuyển sang một chu kỳ điều chỉnh giảm và chúng ta cần phải biết rằng là à, thực sự thị trường chúng ta còn nhiều cơ hội không thực sự là chúng ta có nên đầu tư hay không hay là chúng ta mua những cổ phiếu nào chúng ta mua những cổ phiếu uh, nào có chất lượng hoặc là chúng ta nên bán ra những cổ phiếu nào thì trước hết thì chúng ta sẽ nói ở những cổ phiếu đang chuẩn bị kết thúc chu kỳ ok để cho các bạn không phải đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ nói về các chu kỳ cổ phiếu chẳng hạn như chúng ta thấy là Vietcombank à, khi mà Vietcombank chúng ta thấy là từ một cái nền à, chúng ta gọi là bứt phá đi lên này thì đã được khoảng độ hơn 20 trăm đến cái vùng kháng cự mạnh khối lượng trong quá trình lên thì chúng ta thấy là không có khối lượng và đây nó cho chúng ta thấy là cổ phiếu đang sắp sửa kết thúc một chu kỳ một cổ phiếu chúng ta gọi là tăng tốc tăng tốc rất là mạnh đây là quá trình tăng tốc và với cái việc tăng tốc như này việc mà chạm đến mức kháng cự rất là lớn như này thì đây uh, chu kỳ có lẽ là chuẩn bị kết thúc uh, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là trong giai đoạn này nhiều lúc là thì cổ phiếu đã không báo cho bạn biết trước là bất cứ người nào có thể trong phiên ngày mai cổ phiếu giảm rất mạnh có thể lại tiếp tục đi lên nên đây là một cái quá trình cổ phiếu đang chuẩn bị kết thúc chu kỳ một loạt các cổ phiếu cũng tương tự như vậy như cổ phiếu HSG tạo ra một quá trình phân phối rất là lớn những cái cổ phiếu mà đã chạy nước rút nó đang tạo ra một quá trình phân phối rất lớn này thì đây là một cái chu kỳ chuẩn bị giảm rất lớn và chúng ta biết rằng là khi mà cổ phiếu các cổ phiếu chạy nước rút mà nó đang có xu hướng giảm hoặc là chu kỳ chuẩn bị kết thúc ạ chu kỳ tăng chuẩn bị kết thúc thì điều gì sẽ diễn ra với thị trường chung điều gì sẽ diễn ra với tất cả các cổ khác cổ phiếu khác nên chính vì vậy thì chúng ta có thể quan sát phần lớn các cổ phiếu của chúng ta đang đến một cái chu kỳ uh, chuẩn bị kết thúc chuẩn bị đảo chiều chuẩn bị bước sang một cái uh, xu hướng khác và chúng ta cũng đang thấy rằng là uh, ờ, CTG chúng ta cũng thấy tương tự như vậy đang bước vào một cái giai đoạn khoảng độ đây hiện tại nó đang khoảng độ 2465 và cái vùng 26 này là vùng mà nó sẽ ừ, tạo ra những cái biến động rất lớn và với các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta cần phải biết để chúng ta thoát ra thay vì chúng ta lại mua vào hoặc là mua khi nó giảm à, HCM cũng tương tự như vậy à, khi mà cổ phiếu vượt qua cái đỉnh này khối lượng lớn như này nó cho chúng ta thấy là thị trường cổ phiếu này đang là đỉnh hoặc là thị trường đang là đỉnh chúng ta cũng đã thấy ở những cổ phiếu như SSI dòng chứng khoán hôm nay người ta cũng hô hào khá lớn nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là cơ hội của chúng ta gần như không còn nhiều nữa mấy hôm trước thì ờ, Dũng mua chia sẻ đó là một vài cổ phiếu uh, vẫn có thể có những cơ hội để chạy tiếp nhưng ở đây Dũng phải chia sẻ cho các bạn đó là chu kỳ để các bạn biết rằng những cổ phiếu nào đã sắp sửa kết thúc chu kỳ thì ở đây các bạn thấy rằng là uh, dòng chứng khoán một số đã tạo đỉnh và đang chuẩn bị kết thúc chu kỳ nếu bạn tiếp tục mua hoặc là bạn nắm giữ những cổ phiếu như này thì rủi ro với bạn là rất lớn à, ờ, KDC cũng tương tự như vậy à, với quá trình à, tăng tốc à, một cái quá trình tăng rất mạnh và đang trong cái quá trình phân phối nếu chúng ta mua và chúng ta lại thấy nó rẻ hoặc là chúng ta đang thấy là nó đang có món hời hoặc là chúng ta không bán ra thì có thể chúng ta sẽ không có cơ hội để uh, để sửa sai đâu ạ chúng ta không có cơ hội để sửa sai uh, ờ, DHDB cũng tương tự như vậy ở đây Dũng chia ra một loạt các cổ phiếu để cho chúng ta biết rằng là phần lớn rất nhiều các cổ phiếu đang chuẩn bị kết thúc chu kỳ và khi nó chuẩn bị kết thúc chu kỳ thì nó sẽ có quá trình phân phối dao động rất là mạnh và chính vì vậy sự hiểu biết non kém của phần lớn các nhà đầu tư sự ờ, thiếu hiểu biết của đa phần các nhà đầu tư dẫn đến sự chết chóc đặc biệt là những người đã có những thành tích ở ờ, trong thời gian vừa qua cũng đã có kết quả trong thời gian vừa qua nhưng chỉ cần thiếu hiểu biết thôi là toàn bộ thành quả chúng ta sẽ bị mất hết chúng ta có những cổ phiếu khác nữa như là KSB KSB rất nhiều ạ Navaco ạ tất cả những cái quá trình chạy nước rút này với những cái sự biến động bắt đầu gia tăng như này thì gần như chúng ta không có nhiều cơ hội với những cái cổ phiếu này các bạn nhớ nha nên việc mà ở trong cái phần này trước mắt là chúng ta cần phải bán ra đừng có suy nghĩ cả chúng ta có thể uh, lãi thêm một chút nữa không sao cả nhưng rõ ràng là chúng ta cần nên bán ra đúng không nên bán ra để uh, chúng ta chốt lời và chúng ta giữ được cái phần trăm lợi nhuận của chúng ta ở đây Dũng thấy có rất nhiều cổ phiếu cũng đã trong quá trình chạy nước rút đây là những cổ phiếu đã penny chạy hiện đang rút có quá trình bất tốc và trong quá trình lọc cổ phiếu thì Dũng thấy là phần lớn các cổ phiếu penny cũng không có cái xu hướng tăng mạnh trong đoạn này nên chính vì vậy thì khi thị trường kết thúc thì uh, quan sát thì uh, có thể thấy rằng là khả năng penny chạy nhưng khi mà lọc ra thì nó lại không có penny chạy nên chính vì vậy thì đó là cái rủi ro rất lớn với chúng ta đúng không nên chính vì vậy thì à, các bạn nếu đang xem video của Dũng thì hãy lưu ý những cái cổ phiếu mà Dũng đang chia sẻ đó là những cổ phiếu đang chạy nước rút đó là những cổ phiếu đã tạo 20 phần trăm đó là những cổ phiếu mà lên không có khối lượng đó là những cổ phiếu tăng mạnh những khối lượng rất lớn và sau đó thì cuối phiên giảm mạnh và đó là những cái mốc mà để chúng ta cần phải bán ra và chúng ta cũng có những cổ phiếu như là NTC tất cả những cổ phiếu dù là kết quả kinh doanh có tốt đến mấy dù là mọi thứ có tuyệt vời đến mấy thì hãy cân nhắc hãy cân nhắc thời điểm lúc này tại vì cơ hội với chúng ta với những cổ phiếu như này là các bạn sẽ thấy rằng là không có nhiều và ngoài ra thì chúng ta cũng có những cổ phiếu như BIDB BIDB có dấu hiệu vượt đỉnh giao động rất lớn à, khi mà cổ phiếu có dấu hiệu vượt đỉnh giao động rất lớn thì à, tôi không đánh giá cao những cổ phiếu này các bạn nhớ nhá dù là cổ phiếu này nó vẫn đang tạo ra cái nền và tôi cần là một cái sự xác nhận đi lên với cái sự quyết liệt chứ không phải là đi lên với việc khối lượng lớn mà nó không vượt qua và thứ hai là có sự dao động rất lớn thì những cái cổ phiếu này tôi sẽ thấy rằng là nó không có độ tin cậy cao à, cổ phiếu như là PTB là một trong những cổ phiếu cũng đang tích lũy khá tốt và nếu các bạn thấy rằng là trong cái cổ phiếu đã kết thúc chu kỳ thì có những cổ phiếu đang tạo nền và những cổ phiếu tạo nền thì chúng ta vẫn thấy có thể là nó vẫn có những nhịp tăng nhưng chúng ta chỉ giải ngân một cái phần là nhất định thôi nên ở đây các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chia sẻ các bạn đó là hai dạng cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà đang tạo nền và vẫn có thể là à, tạo ra một nhịp nữa đó là những cổ phiếu PTB, PNG, à, Thế giới di động và MBB tất cả những cổ phiếu này thì chúng ta cần phải lưu ý là chỉ có xác nhận thì chúng ta mới mua còn tuyệt đối chúng ta không mua xác nhận là nào xác nhận là những cái phiên mà à, tăng giá với khối lượng lớn chúng ta phải khối lượng lớn để đảm bảo cái việc mà à, vượt cản đảm bảo cái việc mà tăng có độ tin cậy cao còn tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ các bạn đó là phần lớn các cổ phiếu đã đang đạt đỉnh và chúng ta thấy là à, với cái xác suất những cổ phiếu đã chuẩn bị kết thúc chu kỳ hoặc là đang trong quá trình phân phối với những cổ phiếu mà đang tạo nền thì rõ ràng cái số lượng cổ phiếu uh, mà chuẩn bị kết thúc chu kỳ áp đặt nên chính vì vậy thì thị trường chung của chúng ta cũng sẽ không có nhiều cơ hội cho chúng ta Masan là cổ phiếu tương tự như vậy việc mà vượt thoát với khối lượng lớn nhưng rõ ràng là à, nó cũng đang dao động đang dao động rất lớn à, như hôm trước Dũng có nói là nếu trong trường hợp mà phiên sau khác xác nhận thì ok nhưng rõ ràng là nó không có những tín hiệu như thế thì các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là những ai đã hiểu với phương pháp của Dũng thì các bạn nên cân nhắc giảm dần tỷ trọng à, các bạn có thể được một chút trong lợi nhuận chúng này không sao cả nhưng rõ ràng à, chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán chúng ta đầu tư có thể là một vài tháng có thể một vài năm một khoảng tầm vài chục năm nữa nên một vài ngày chúng ta không thực sự là không cần thiết nếu mà cổ phiếu chúng ta đang có những cái vi phạm nhất định trong quá trình đầu tư và ở đây phần cuối thì các bạn sẽ thấy rằng là à, nếu chúng ta nhìn thấy viên 30 đúng không nhìn 30 thì rõ ràng nó đang có những cái tín hiệu phân phối ạ chúng ta thấy thấy là những tín hiệu phân phối đã bắt đầu diễn ra nhìn cái à, ở trên Fian có lẽ chúng ta sẽ nhìn rõ hơn ạ. Fian chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Đây chúng ta đã nhìn thấy là những tín hiệu bắt đầu phân phối. Những tín hiệu bắt đầu có những dạn nứt và khi mà tín hiệu dạn nứt đã xuất hiện thì các nhà đầu tư cá nhân chúng ta hãy có thể là chúng ta nên cẩn trọng đặc biệt là những cái cổ phiếu khác à, có một cái chúng ta sẽ thấy như này này có thể những cái cổ phiếu như là HVSM nó tạo ra một cái cú tăng và chúng ta thấy rằng những cái cú tăng như vậy làm cho chúng ta cảm nhận như là chúng ta phải mua nó ngay nhưng thường thì chúng ta không đủ T4 nhé các bạn nhớ này các bạn mua các bạn phải tính T4 chứ không phải là các bạn mua xong khi mà giúp nói ra và các bạn thấy rằng là à, nó không đúng và các bạn bảo là ô hôm trước đồng chí này nói là bán ra mà bây giờ ở ờ, mãi không ra, những cổ phiếu hôm nay các bạn có thể mua được như cổ phiếu AA là những cổ phiếu mà chúng ta thấy này à, tạo đáy này lần thứ nhất khi mà vượt đỉnh khối lượng lớn thì những cổ phiếu này chúng ta có thể tham gia ok hay là ACV à ACV à, Dũng A CV à? đây cổ phiếu là ACV đấy cũng tương tự như vậy nếu chúng ta có thể là tham gia những điểm này thì dù là thị trường mà nó có thể điều chỉnh thì những cái điểm mua này nó cũng có thể tạo ra một cái cái cái uh, độ an toàn cho chúng ta nên ở đây ờ, Dũng muốn nói là mà trong lúc mà thị trường đi xuống thì nó chỉ có một nhóm các cổ phiếu vẫn có thể chống lại thị trường đấy là một nhóm thôi còn đa phần là gãy và thậm chí là giảm sâu nên phần lớn các cổ phiếu như là SSI, Vietcombank, HPG, HSG, CDG, ờ, Techcombank, ờ, HCM, KDC rất nhiều các cổ phiếu Dũng thấy là đang tạo ra những cái đỉnh ngắn hạn và ở đây chúng ta nên cân nhắc là thoát hết những cổ phiếu ra và tuyệt đối là không mua những cổ phiếu đó bởi vì nó hết chu kỳ khi nó hết chu kỳ thì xu hướng nó sẽ đảo chiều và các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán yếu tố chu kỳ là yếu tố quan trọng có đen có trắng có lên có xuống và kết thúc chu kỳ đó là chu kỳ đi xuống và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi video của Dũng vào trong buổi tối ngày hôm nay chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui khỏe mạnh để chúng ta tiếp tục ở trong một chu kỳ tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo